Test máy Yamamoto công suất 22 kg một mẻ. Với một mẻ giặt của máy giặt Yamamoto 22 kg sẽ xử lý được 22 kg đồ vải khô. Còn nếu giặt chăn sẽ giặt được 3 chiếc chăn lớn hoặc 4 chiếc chăn trung bình. đây là Yamamoto còn giữ nguyên bản Đó. anh em quan sát à, bo mạch cũng là bo mạch nguyên zin và với à, lực vò của máy có đường kính lồng lớn thì đồ rất là sạch Ờ, máy này đã test sang ngày thứ hai và sau khi test được 3 ngày thì sẽ lắp nốt bưởng mặt phía trước là có thể giao lắp tận nơi cho khách hàng